Vâng, kính chào quý khách hàng Và liên tục chương trình giới thiệu xe buổi chiều ngày hôm nay Chúng tôi liên tục truyền tải đến cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm tiếp theo Đó chính là chiếc xe Kia Spectra Sản xuất cuối năm 2003 Tên tư nhân chính chủ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 một chiếc xe đã được khẳng định à, trên thị trường Việt Nam rất nhiều năm rồi được khách hàng à, người Việt tin dùng rồi à, tin dùng là bởi cái độ bền bỉ của nó tin dùng là bởi nó rất là lành tính quý vị nhá ít hỏng vặt Đấy, và những cái dòng xe như là Gentra hay là Lacetti chưa chắc đã sánh được với cái dòng Kia Spectra này đâu quý vị nhá kể cả về độ đầm rồi là độ bốc rồi là à, độ à, về thân vỏ rồi là về động cơ nhá những cái dòng xe như là Gencha hay là Lacetti chưa chắc đã sánh được với Kia Spectra và ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến cho quý vị đó chính là chiếc xe Kia Spectra một chiếc xe chúng tôi cam kết với quý vị là một chiếc xe không kinh doanh taxi nha quý vị nha không chạy dịch vụ với cái dòng xe này thì động cơ của nó rất là bền bỉ và ít hỏng vặt và cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ nằm trong vòng từ khoảng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 rồi là thời tiết miền Bắc à, dịp này thì đang rất là nóng quý vị nhá Chúng ta ngồi trong mát lạnh luôn, điều hòa mát lạnh luôn Và điều đặc biệt nữa là nó an toàn quý vị ạ Đấy, xe máy thì nó mất an toàn rất là cao luôn Nhưng mà ngồi trong ô tô thì chúng ta thấy rằng là cái độ an toàn của nó rất là cao và tiện nghi quý vị nhá Và quý vị còn chần chừ gì nữa mà không gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này Đấy,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 Đấy, âm thanh đài điện đầy đủ hết điều hòa mát lạnh luôn Đấy, và bây giờ tôi xin phép quý vị đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này trước hết là tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước của cái xe Kia Spectra này quý vị nhá Đấy, cái mặt cabo của nó đây còn khá khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đâm đụng gì đâu quý vị keo chỉ thì zin đến 100% không mất một phân keo sợi chỉ đâu quý vị nhá đây cái đèn pha phía trước bên phụ đây cũng còn khá trong với cái đèn pha này chúng ta không có thấy có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu kể cả là cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo vẫn là đèn zin trong xe từ đầu nha quý vị nhá Đấy, đèn zin thì chúng ta thấy nó không bị đục quý vị Đấy, hay là nó không bị uh, uh, lão hóa cái nhựa của nó cho nên là nó còn khá là tươi và trong quý vị nhá Đấy, và cái mặt la răng của nó đây quý vị Đấy, chúng ta thấy là vẫn còn các cái nắp chụp uh, ốp la răng đa số là các xe Kia Spectra thì nó mất rồi những chiếc xe này thì không nhá cả bốn cái nắp chụp la răng đều còn nguyên luôn cho nên nó uh, đẹp hơn rất là nhiều mất cái nắp chụp la răng này nhìn chiếc xe này nó xấu lắm quý vị đây và cái lốp này còn rất dày luôn với quý vị nhá cái lốp này chúng ta đi phải 3 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá cả bốn quả lốp đều khá là mới luôn đây thân vỏ đây tôi quay cận cảnh đây đấy, chúng ta thấy còn khá là căng không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều đâu quý vị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 kể cả là cái đèn từ bên phụ này cũng vậy cũng vẫn còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn nội vào đây đâu quý vị nhá vẫn là cái la răng phay của nó từ đầu luôn quý vị đấy và cái lốp của nó đây chúng ta thấy rất dày luôn với cái lốp này chúng ta đi 3 năm nữa đấy, chúng ta mới phải nghĩ đến cái việc phải thay lốp nhá kể cả là cái lốp phía trước bên đấy ờ, này cũng vậy đây thì trước bên phụ này cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có đấy đấy mà khoang lốp của nó không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu đấy và lốp này rất là dày luôn bốn quả lốp mới tinh luôn tăng kiểm đến tận tháng 10 năm 2020 luôn nên chúng ta mua về sử dụng luôn quý vị nhá đấy cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá đẹp và nắp chụp của nó vẫn là nắp chụp zin theo xe từ đầu vâng quý vị và các bạn thân đến vừa rồi tôi đã truyền tải đến cho quý vị cái hình dáng bên ngoài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 Và cái dòng này thì chúng tôi cam kết với quý vị là một trong cái dòng có cái động cơ cực kỳ là bền bỉ quý vị nhé Và à, rất là lành luôn, ít hỏng vặt Bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đây chúng ta thấy là một chiếc xe không chạy dịch vụ cho nên là cái mặt tabi của nó đây Chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự khoan đục đâu quý vị nhá Cam kết với quý vị là không khoan đục à, Không chạy dịch vụ, không chạy taxi tên tư nhân Và cũng đã được... Uh, bọc vân gỗ được trang trí vân gỗ theo xe theo nhà sản xuất từ đầu khá đẹp quý vị nhá và đây là cái hàng ghế thứ nhất đây cũng còn khá đẹp luôn đây cái mặt tabi của nó đây đấy, nhựa phía trên vẫn rất là sần luôn các cái phím bấm lên xuống kính đây đấy cũng được bọc vân gỗ nhìn rất là sang trọng và ấm cúng luôn keo chỉ đây quý vị ạ đấy sản xuất 2003 nhưng mà keo chỉ vẫn còn zin đét đẹp luôn kể cả là cái phần phía dưới này đây chúng thấy nó cũng không bị mọt mục một chút nào luôn quý vị nhá đấy kể cả là gầm của nó đây tôi tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đấy sáng trưng chưa không một vết mọt và cũng không một vết cắt vá gì đâu quý vị nhá đấy đến cái hộp bu lê này này vẫn là bu lê zin theo xe luôn chưa bị cắt vá gì đâu quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy bây giờ tôi chuyển góc <laughs> máy quay sang phía bên lái đây chúng ta thấy đây đấy cái mặt tablo của nó đây chúng ta thấy đẹp chưa đấy đã được bộ vân gỗ rồi gương kính chỉnh điện rồi quý vị nhá đấy hàng ghế thứ nhất đây sáng trưng luôn cái tắp đi cửa lái đây đấy, keo chỉ của cánh lái đây quý vị không mất một phân keo thì chỉ nó đâu đinh tán của nhà sản xuất đây kể cả cái phần phía dưới này đây tôi quay cho quý khách hàng xem luôn đấy các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu đấy, cánh sau bên lái đây quý vị đấy, chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá thì cái phần phía dưới này đây hàng ghế thứ hai đây da cũng rất là căng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 không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu các lỗ bấm này tròn xe đây vẫn vuông đét đây đinh tán đây quý vị còn hết quý vị nha, rất là đẹp luôn đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị nha, không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu năm quả lan răng đúc theo xe luôn và bây giờ là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó là phần động cơ tôi xin phép được nổ máy đấy máy đang nổ quý vị nhá mới nổ cực ngon luôn đây cái tắp lô của nó đây không quan đục không taxi cho nên tắp lô của nó còn rất là đẹp luôn đấy và cái đồng hồ tua máy đây nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút không có một cái đồng hồ báo lỗi nào điều đó rất là chuẩn rồi đây cái mặt vô lăng của nó đây chúng ta thấy sần nguyên nếu chạy dịch vụ chạy taxi thì cái mặt vô lăng này nó mòn rồi quý vị nhá nhưng chiếc xe này thì không vẫn còn sần tươi như mới luôn đấy rồi ra tôi mở máy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy cam kết và bảo hành cho quý khách hàng luôn đấy máy đại chất máy nổ như 82 luôn quý vị nhá đây máy nổ đây không có dấu hiệu gì của sự rung giật quý vị nhá và khô ráo nhá không một vết dầu mỡ luôn quý vị nhá máy đang nổ đây tôi đặt sắt máy quay vào ờ, cái phần động cơ của nó đây chúng ta thấy không có dấu nghe thấy à, có tiếng động gì lạ cả đây rằng của nó đây quý vị vẫn còn đây các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây đấy số vin của nhà sản xuất đây đây các lỗ bấm này vẫn còn tròn xe đây quý vị đây các lỗ bấm sàn tròn xe đinh tán của nhà sản xuất đây keo chỉ của cabo phía trước đây quý vị đấy các cái lỗ tròn xe đây đấy đấy các lỗ tròn xe đây đinh tán của nhà sản xuất đây một chiếc xe có thể nói là sản xuất 2003 nhưng đến thời điểm này vẫn